Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tiền đang chui lỗ kim, đảng tung người hốt chọn, ai được? một tỷ đồng Việt Nam thì phải dùng bao tải mới được được 30.000 tỷ đồng Việt Nam thì phải dùng container mới chuyển hết Thậm chí cần phải chuyển rất nhiều đợt Trên báo chí thông báo rằng một nhóm gồm 13 người do Nguyễn Thị Nguyệt Cầm Đầu đã chuyển số tiền 30.000 tỷ ra nước ngoài Đấy là vụ án vô cùng khó hiểu khó hiểu bởi thông tin của nó. Khó hiểu thứ nhất, số tiền chuyển quá lớn thì rất khó chuyển lậu nên số tiền 30.000 tỷ được vận chuyển như hàng hóa xuất nhập cảng thì rất vô lý. Điều khó hiểu thứ nhì là tiền Việt Nam khi ra khỏi biên giới là giấy lộn vì tiền Việt Nam vô giá trị trong giao dịch quốc tế, không ai ưa dùng nó cả. Có ai lại bỏ một khoản tiền vô cùng lớn để biến nó thành vô giá trị rồi bị nhà nước bắt bị chuyển hàng lậu hay không? Nhất là khi trị giá của nó lên tới hàng tỷ đô la. Đây là hình ảnh báo công an giật tít rất khó hiểu. Theo cáo trạng, từ năm 2016 nắm bắt được nhu cầu cần thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyễn Thu Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập tái xuất của Phạm Hữu Thuật để hợp thức việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua pháp nhân của hai công ty. Đó là công ty thương mại và dịch vụ Đại Phát và công ty đầu tư kinh doanh thương mại Đại Phát. Thuật và Nguyệt thỏa thuận mỗi bộ hồ sơ tạm nhập tái xuất để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Thuật bán cho Nguyệt với giá từ 30 đến 40 triệu đồng Việt Nam. Nguyễn Thu Nguyệt đã lợi dụng bộ hồ sơ tạm tạm nhập tái xuất đối với đối tác bên Trung Quốc để chuyển tiền đi dưới dạng thanh toán cho đối tác. Ban đầu các tờ báo tung tin là chuyển tiền lậu làm người dân không hiểu rằng đấy chỉ là cách giật tít câu view. Thực chất họ vẫn chuyển tiền cho các đối tác theo phương thức thanh toán hợp đồng. Như vậy, bên Việt Nam đóng vào tiền Việt, bên nước ngoài nhận ngoại tệ. Vậy đây là hình thức vận chuyển và đổi tiền bằng cách trá hình. Như vậy là không có tiền Việt Nam nào đem ra nước ngoài cả, mà thực tế đây là sự chuyển khoản. Đây chính là kẽ hở của luật pháp. Người ta dùng những bộ hồ sơ được bán và kê khai hợp pháp mà bảo là chuyển tiền lậu thì không thỏa đáng. Chính quyền Việt Nam cần phải xem xét lại nền tảng pháp lý thế nào là chấn chỉnh, chứ không thể bắt người chấn lột tiền của họ được. Đây là hình ảnh 30.000 tỷ đồng là số tiền rất lớn, chuyển như hàng hóa thế nào cho được. Như vậy là bài toán container tiền chui lỗ kim. Là vậy và lỗ kim ở đây là nền tảng pháp lý. Nếu để số tiền trị giá hàng tỷ đô la chui qua được thì đó là kẽ hở dành cho những con khủng long chứ chưa chắc gì là lỗ kim. Chính quyền đã hốt nhóm biết lợi dụng kẽ hở pháp luật này và tất nhiên là tịch thu tang vật với số tiền 30.000 tỷ đồng nó tương đương với hơn 1 tỷ đô la. Vì lỗ hỏng luật pháp mà tịch thu tiền của nạn nhân thì đó là cái bẫy. Thay vì sửa chữa bản thân, Đảng Cộng sản Việt Nam lại triệt hạ ai lợi dụng sai sót của họ. Đây là cách hành xử không công bằng bởi vì phía sai là nhà nước lại hốt tiền còn phía phát hiện ra lỗ hỏng lại bị mất tiền. Nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhà nước trục lợi, không cần phải giải thích nhiều, chỉ cần nhìn vào các vụ án tham nhũng trải dài từ năm này đến năm khác thì biết nhà nước Việt Nam vì dân hay không. Đây là hình ảnh câu nói nổi tiếng của ông Mai Tiến Dũng. Vào năm 2017, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã có phát biểu rất thực dụng rằng nếu sai chúng ta xin lỗi dân, nếu dân làm sai, dân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhà nước trục lợi, nên nó đã tự cho nó cái quyền sai, sai nghiêm trọng lắm thì xin lỗi một tiếng là xong. Còn dân thì dù lỗi nhỏ cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị triệt hạ. Có người ăn cắp con vịt, ăn cắp buồng chuối thôi cũng bị đi tù giam. Còn nhiều ông quan ăn cắp của nhân dân hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng thì chỉ bị án tù rất nhẹ thậm chí là tù treo. Đó là suy nghĩ đã ăn sâu vào trong nếp của người Cộng sản ở Hà Nội. Đảng Cộng sản họ dùng pháp luật trị dân nhưng họ lại tự đặt cho mình đứng ngoài vòng pháp luật. Họ tự cho cái quyền được hưởng mọi thứ, còn người dân thì hoàn toàn không có quyền gì. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nóng ông Trọng cho khai hỏa nhắm vào Bộ Giáo dục, Nguyễn Kim Sơn xanh mặt vì sợ giống Chu Ngọc Anh. Tiêu cực của Bộ Giáo dục và Đào tạo không hề nhỏ. Hậu Covid, người dân chưa thể phục hồi kinh tế. Đáng lẽ ra, Bộ Giáo dục có chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí sách vở cho học sinh. Đằng này, ông Nguyễn Kim Sơn lại làm ngược lại. Ông cho tăng học phí và nâng giá sách giáo khoa. Đây là chính sách trục lợi không thể nào chấp nhận được. Theo Cổng Thông tin Chính phủ, thì căn cứ vào kết quả điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân sách và câu hỏi và đề ra môn thi sinh học cho các kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông 2021. Vào ngày 10 tháng 6 2022, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đã xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là hình ảnh thông tin trên cổng của chính phủ khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Phạm Thị My, sinh năm 1963, nguyên giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội, và khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Sâm, sinh năm 1949, nguyên giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ, quy định tại Điều số 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định và các lệnh trên đối với bị can Phạm Thị My và Bùi Văn Sâm. Hiện nay, cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an đang tiến hành điều tra làm rõ sai phạm của bị can và trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của pháp luật. Như vậy, lại một sự bia bối nữa xảy ra trong ngành giáo dục. Ông Nguyễn Kim Sơn thay cho ông Phùng Xuân Nhạ, những tưởng ông Nhạ là bộ trưởng tệ hại nhất rồi, ông Nguyễn Kim Sơn không thể nào tệ hơn. Từ khi đại hội lần thứ 13 diễn ra vào đầu năm 2021, người dân kỳ vọng chính phủ mới có một ông bộ trưởng khá hơn ông Phùng Xuân Nhạ. Nhưng cho đến nay, người dân đã hoàn toàn thất vọng về ông bộ trưởng này. Đây là hình ảnh ông bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn. Mới cách đây có 2 ngày là ngày 8 tháng 6, ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã lên báo nói rằng các địa phương chuẩn bị kỹ càng, lường trước mọi tình huống nhằm tổ chức tốt nhất kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Ấy vậy mà giờ đây cơ quan điều tra đã phải bắt người vì để lộ đề thi tốt nghiệp phổ thông trung học 2022. Năm ngoái trả lời trước Quốc hội, ông Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn rất hay. Ông nói rằng việc dạy và học vẫn đảm bảo chất lượng dạy và học trong điều kiện dịch COVID-19. Dạy và học trực tuyến đảm bảo hiệu quả, công bằng, an toàn, trường học để học sinh, sinh viên có thể trở lại. Tuy nhiên, Đến kỳ họp Quốc hội lần này thì Bộ Giáo dục của ông đã phơi ra rất nhiều yếu kém. Các đại biểu chất vấn, ông chỉ trả lời đối phó là chính, không làm thỏa mãn yêu cầu của đại biểu chất vấn và sự đòi hỏi của người dân. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng mới nhất này đã phải vào tù, ông Nguyễn Kim Sơn cũng rất phải cẩn thận. Xem ra ông Nguyễn Kim Sơn không có khả năng giải quyết những vấn đề mà ông Phùng Xuân Nhạ để lại. Hiện nay đã có nhiều cấp hàm, bộ trưởng đã bị bắt vào tù như Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng Bộ Công Thương, Đinh La Thăng, cựu bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Nguyễn Bắc Son, cựu bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Trương Minh Tuấn cũng là bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông Nguyễn Thành Long, cựu bộ trưởng Y tế và Chu Ngọc Anh, cựu bộ trưởng Khoa học và Công nghệ. Với tiêu cực càng ngày càng nghiêm trọng ở Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc ông Nguyễn Kim Sơn cùng chung số phận so với cựu bộ trưởng kia là không hề nhỏ. Nó cũng là một khả năng rất dễ xảy ra. Hiện nay, cứ mỗi vụ án thuộc lĩnh vực giáo dục thì không khác nào đó là mỗi viên đạn bắn vào sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Kim Sơn. Nếu không cẩn thận, ông Nguyễn Kim Sơn cũng bạt vận như các cựu bộ trưởng kia mất. Có thể lắm.